mấy cái đá sỏi nè các bạn à, vì heo nó có mì giờ, giờ nấu nước ăn thì nó quá là siêu à. rồi ăn ngoài đã ngán rồi các bạn hôm nay mình sẽ làm một món cho các bạn à, thưởng thức nha các bạn mình làm cho các bạn một món là mì nướng sỏi mầm ok rồi di heo nó chuẩn bị nó nấu nước rồi các bạn nó nấu nước sôi để mình trụng mì nha các bạn rồi ờ, để nó nấu nước đi giờ mình đi qua bên đây mình uh, chuẩn bị rau củ các bạn ơi các bạn đi theo mình nhé đi thế nào gom à, ớt chuông hành lá và ngò gí Và mình sẽ xử lý ngay các bạn dao của mình mình chưa có tiền mua dao nữa dao mình như gắn cái sấu vậy. Mình đi hố nó nước thôi chưa nữa. này là cái hàng ngon của mình đây nấm gồm nấm gồm mình cũng cắt như là mình cho nó nhỏ nhỏ xíu này quá nhiều các bạn mình bỏng hết sáng gì nha nó mua hơi nhiều đây sao mình bọc ra thì nhìn giống cái lợn ăn thế nhỉ và thành phần chính của mình là cái này mì tôm nồi nước của chị Hiệu nó nấu nãy giờ Đó, nước cũng sôi sôi rồi chị Hiệu nó đi đâu rồi ta à, chị Hiệu nó đi làm tre à, à tìm nó làm đũa nha các bạn anh em mình vô gần không có đũa muỗng gì đâu hôm nay có mấy cây muỗng mà không có đũa hồi ngon cái hôm nào mình sẽ làm hồi món ờ, gì tiên làm tới lá lốt wow lá lốt nhiều thế mày làm gì với không đúng hả cái nhà lá vườn có gì làm hết quá ê bữa nay anh phát hiện ra đây lá lốt quá trời nè nhiều ghê luôn kìa nó non quá trời luôn u lá lốt quá trời luôn lá lốt này bữa nào mình làm món gì đi mò đi món lá lốt mình nướng hết sấy thôi món lá lốt hả rồi mà tiền đâu mua thịt bò <laughs> nhỏ vậy không tiền đâu mua thịt bò đây. bò đó lúc nhiều rồi mình trở lại công việc chính của mình đi đó, ăn dàn heo nó nó nó nó đấy mình dùng mì nha các bạn nước sôi bắt đầu mình cũng không bây giờ mình sẽ để nó qua một bên chờ nó 10 giây anh em mình chỉ chờ thôi các bạn bây giờ mình nướng sỏi thì hơi lâu xíu mình chờ hơi trời nó sỏi nóng nóng thì ăn mới ngon nhưng mà sỏi nó mềm á nhai nó dễ mà Nên, nướng hơi lâu á nướng sỏi mình đợi nó mềm mình chắc lâu lắm bạn chờ mềm mềm xíu mình nhai cho nó đỡ đau gạch cái đó chừng nào nó mới nóng gì không đó khoảng một phút có dừa để làm gì đâu có dừa rồi hồi nãy đi, coi mấy trái dừa kìa À, sáng mình có mua ờ, sáng mình có mua ba trái dừa các bạn vô này nóng như mình quá các bạn Ủa các bạn ơi các bạn uống dừa mà các bạn uống dừa dừa ngọt ghê luôn các bạn gọi là dừa dứa các bạn dừa dứa hả dừa dứa ơi được rồi uống không hết đâu chừng nào khác uống nữa chứ chặt thôi thôi để dừa chút nữa mình ăn mì mình uống nước dừa các bạn nó đè anh vô Trời ơi, ngọt ghê luôn Đồ dứa ngọt anh ơi Bạn ơi Bỏ đã bạn ơi, đợi mình coi cái lễ toán năm, năm sở mà mình nóng đó các bạn bạn ơi mình ăn được các bạn ơi cho mì lên nha các bạn cái gia vị nãy mình làm nha các bạn kia không đều ngồi chắc hai anh em muốn lộn quá làm gì với heo đang có chén anh ơi sáng mà không đem chén theo hả mua đồ em đi luôn quên rồi đi đi vô gần ăn mà không đem chén đem đũa ăn bóc như bữa nữa rồi nãy em thấy em chặt dừa đó không rồi có mấy cái dừa này mình chẻ làm hai làm chén ăn cũng được không được hả ừ. này thông minh ta rồi em chưa gần mình tặng tặng dũng mà có gì làm ăn này thông minh à trái dừa mình uống không các bạn hồi nãy mình uống trái dừa xong bây giờ heo nó làm cái chén luôn hay mình thằng này nó không được rồi thằng này nó làm chén bự chén nhỏ chút nữa sẽ dành cái chén bự chén bự mình mình mình, mình mới review các bạn được các bạn thằng này thông minh mà các bạn còn ăn cá dừa mình nha ăn cá dừa luôn mà ừ. ừ. chiên môn đi lạc đề rồi giờ mình cho ờ, hành lá vô nha các bạn để Nó có cái mùi thơm các bạn ơi mời các bạn cùng ăn với anh em mình nha à, mì là chín rồi các bạn bây giờ mấy anh em mình làm mì sát nha các bạn tự đọc nha wow, thơm quá các bạn ơi chắc ăn nhỏ quá đừng có mẹ dừng các bạn ơi các bạn mời các bạn cùng ăn với em mình nha đúng làm mì của mì Quay gấp lắm luôn bạn Rồi đi, không mới ra cảnh nó, các bạn dặn được không các bạn giòn lắm Thấy không bạn? Đó, mình chéo thử nhất nè bạn Chéo thử xíu, chéo lắm một xíu bạn Lúc này mình sẽ cho viên heo các bạn Nó lộn đá này nó mút Viên heo nó lại cái đũa cong, ăn không có được chứ chứ Đũa cong keo à Rồi, quá ngon rồi Đánh thời gian, đánh mình không thức mà bạn ơi Ăn cái đất không bạn Bảo nào thấy mình ngang cái đất rồi Không có gì ăn nữa, ăn phải lộn Tại vì tôi ăn không Nóng quá ba Ăn nóng lên, để nó thấy được ăn mình, ăn liền khóc mình heo này các bạn dì heo nó nó, nó cạp rồi đang mà chảy nước mắt hả chảy nước mắt luôn cảm động quá bán rồi còn mấy cái hộp hỏi này sao ngày trước luôn hay sao thôi cho thôi nó nghỉ ăn á bây giờ clip này có nhiêu tiền mình ăn nghỉ ăn là mình chồng đi ăn xứ, chồng ăn xứ đi cho có tiền các bạn ăn phải có nhiêu tiền mà chồng ăn xứ là không ổn tiền à, à. cái rau nó khét ngạt luôn rồi mấy hộp này rớt với các bạn còn nằm trên nó chưa khét nè dạ có cái đá, có cái đá sỏi này các bạn chỉ nó không bị khét đúng nó đâu có khét đâu không bao giờ bị khét được để có sỏi này không không không lá ra rồi mấy anh em mình đã tung non tung tay rồi xin chào các bạn